rồi ok chào toàn thể anh em đang coi cái video này ha đó nay á bên mình có giới thiệu cho bộ môn là bài lỗi công ty như là bài lỗi tam giác bài lỗi ô vuông bài lỗi số bài lỗi móc câu đó mọi những cái video trước á mình giới thiệu hết mấy bài lỗi kia rồi bữa nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một bài lỗi là bài lỗi móc câu nha anh em đó đây là một bộ bài bài lỗi móc câu đó mình sẽ khui mình sẽ test cho anh em khui ra cho anh em test cho anh em xem cái bộ bài nó như thế nào đó. đây một bài là bộ bài lỗi nha anh em nó không có khác gì bài lỗi của chợ bài ngoài chợ hết đây là bài lỗi của công ty nha anh em đó nó bây giờ là 2022 rồi nó cho ra buộc bộ bài lỗi này rất chi là cứng luôn anh em nó cũng phải 99 phần trăm là giống như ngoài chợ rồi cũng ba theo luôn nha anh em đó đây cứng luôn chứ không phải mềm như hồi lúc xưa nữa nhưng loại bài lỗi hồi xưa nó nó mềm nó không có được như bây giờ bây giờ nó chi là cứng luôn nha anh em đó màu mắt màu sắc thì cũng vậy luôn không có thua gì bài lỗi bài thường hết đó không thua gì bài ngoài chợ hết ok cho anh em đó màu sắc là không có khác gì hết em nhìn kỹ đi màu sắc không khác gì hết nó 99 phần trăm là giống ngoài chợ rồi nha anh em ok cho anh em đó bây giờ mình sẽ giới thiệu cho em vài cây như cho anh em biết tại sao là gọi là bài lỗi và tại sao là mình sẽ biết được cái bộ bài này nó ra có gì cái gì con gì đó ok chưa đây mình sóc lên rất chi là đều rồi sóc lên đều rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em vài cây đó đó anh em nhìn kỹ nha đó anh em nhìn kỹ cái bộ bài này đi đó anh em có biết được là nó có con gì không nó ra con gì không như anh em thì không có chơi á, thì anh em không biết được anh em mình chơi á, thì phải liên hệ qua cho qua bên mình đó thì mình mới chỉ được cho anh em anh em muốn mua hay là muốn làm sao muốn tìm hiểu anh em mình cứ gọi điện qua mình ok chưa đó như đây á thì mình đã nhìn thấy á, là con số 5 nha anh em đây số 5 ok cho anh em con 5 đó anh em mình chơi xì dấp thì ba cháy vào chét luôn nha anh em tết nhất anh em mình cứ chơi xì dấp là lậm tiền thôi đó đây là con bốn rất chi là chuẩn luôn em nha uy tín cho anh em luôn anh em mình lên tới nơi test tại nơi tận tình ok cho anh em anh em cứ lên tới nơi anh em mình test được anh em mình lấy ok chưa đây con xì nè anh em đó con xì nè rất chi là uy tín nha anh em đó anh em mình nhìn kỹ nha anh em mình có biết được không như mình á mình biết á tại nó là bài lỗi mình chỉ nhìn qua là mình sẽ biết nó là con gì nhưng mình sẽ để cho anh em coi anh em mình tìm hiểu coi có, anh em có biết được không đó con năm nữa nè anh em ok chưa anh em đó đó anh em nhìn kỹ anh em biết được gì không anh em mình phải chơi mới biết được đó con đầm nè anh em đầm nè ok chưa đó anh em nhìn đi anh em anh em nhìn đi anh em biết được không đó như á, mình á, mình chơi nhiều á mình nhìn qua là mình sẽ biết nó là con gì anh em đó chưa chơi á, anh em sao không có biết được đâu anh em mình phải mua thử mới biết được nha anh em đó con số 9 nha anh em nè ok cho anh em anh em mình phải thử mới biết được đó cây này cây cuối mình sẽ cho anh em xem cây cuối nha rồi mình sẽ giới thiệu mình sẽ nói cận tận tình cho anh em biết nha đó đây cũng đồng nha anh em đồng nha anh em đó bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em ha đó mình sẽ lấy con xì với lại con hai rồi mình giới thiệu cho anh em cho nó dễ tại mấy con kia thì nó xa quá con xì với con hai nó gần nhau mình giới thiệu cho anh em cho nó dễ biết đó con xì với con hai đó ok cho anh em mình sẽ chỉ cho anh em cho anh em dễ biết hơn anh em mình sẽ chơi anh em mình sẽ hiểu rõ về bộ môn này là bộ môn bài lỗi móc câu nha anh em đó anh em nhìn cho kỹ nè nhìn cho kỹ nè đó cái móc câu này anh em đó móc câu nè móc câu nè móc câu nè móc câu nè dạ, giống như cái dấu chấm hỏi vậy đó em nhìn kỹ không nhìn thấy rõ không đó như cái dấu chấm hỏi vậy đó mà cái đầu tiên là nó bị mờ nè nó nó bị mờ nè nó bị mất cái dấu đậm ngay cái móc nè cái này là nó đậm nè đậm đều hết nè nó khác nhau nè em thấy không đó cái đầu tiên là con xì còn điểm tiếp theo bên tay phải là cái thứ hai là con hai ok cho anh em cứ như vậy anh em đếm lên cái thứ ba là con ba thứ tư là con số 4 đó cứ thế anh em mình đếm lên ok cho anh em đây con xì nè cái đầu tiên nè mất nè con xì nè ok cho anh em này con số 2 nè đó như á, mình điểm hết á đặc biệt á, là con già nó sẽ khác mình sẽ lấy cho con già cho anh em anh em mình nhận biết cho rõ để anh em mình chơi chứ không anh em mình không tìm kỹ không tìm hiểu kỹ anh em mình chơi không có được đâu đó ok chưa anh em mình nhìn kỹ đi không có cái nào ho mất câu nào bị mất hết ok chưa không có cái mất câu nào bị mất hết thì nó sẽ là con già ok cho anh em đó đây con già đó mình sẽ nói thêm cho anh em ha bên mình á bên mình á có bán rất là nhiều loại môn như tài xỉu bầu cua đó máy đánh bài sóc đĩa ok cho anh em bên game sát play trên điện thoại nha anh em rồi anh em mình á, xem hết cái video này á thì đăng ký kênh cho mình ha đó ok anh em xin chào anh em ha